nền tảng của sự thống nhất và đoàn kết chính là nét đặc trưng cơ bản, đồng thời cũng là giá trị cao cả mà các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy để sắc màu Việt Nam mãi mãi rực rỡ đến muôn đời. Về trăm con có chung tổ tiên ngàn chiều dân muốn sắc hoa muôn ngàn hương vẽ nên bức tranh muôn màu Việt Nam nước non quê nhà chính chan chứa tình nghệ thuật bản sắc văn hóa Việt chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4 và Năm Gia đình Việt Nam 2013 được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý lãnh đạo, quý vị đại biểu và